huynh huynh huynh đưa, đưa lại à, đeo đeo đeo đeo thử phát xem là nó, nó ra gì không cũng là hàng của ý khác nhỉ cũng hàng hàng bốt chờ nó nó vẫn cứ đẳng cấp không ạ nếu mà để nói rằng tôi cũng phải chấp nhận là dành ra tầm khoảng 5 ờ, đến 10 10 phút để mà ừ, review vào cái quả kính này gọng titan titan pha vàng ờ, riêng cái công nghệ mà titan và và pha vàng để mà tinh luyện được cái, cái kim loại như này nhé nó, nó vừa mang cái sự cứng cáp nó vừa có cái sự là sang trọng và có đâu đó một vài các cái, cái vấn đề liên quan đến là việc là làm giàu Uzani ở đây độc độc cái cái cái này độc cái này chúng mày nhìn này độc độc cái cái cái cái cái cái cái, cái logo này đấy nhá logo in, chìm này nhá là nó phải là in bằng tay đi mẹ à. đeo lên thành sao đen luôn đang ngồi mõm rồi nha này đúng là của ấy rằng ấy thì cái thời điểm mà những cái năm năm năm năm chín tư ấy Thôi đùa vậy thôi chứ thực ra là như này này ở đây thì cũng có, trên cái mạng xã hội này thì cũng có người lớn người bé cũng có bậc à, đàn anh đàn chị cũng như là có các em cháu thì thực ra thì nó là mạng xã hội nó là cái sự ờ, phổ biến và nó là mạng xã hội nó là một cái cái, cái nơi để mà giao lưu để mà có thể là liên kết để mà có thể là liên lạc với nhau và xả chép vui vẻ thoải mái giải trí chứ nó không hề có một cái mang cái tính chất là định hướng dẫn dắt nuôi kéo cái gì cả thì ờ, ở đây là hôm nay là các anh ờ, có hai người anh đến nhà mình chơi theo cái góc độ rằng thì là vui vẻ tình cảm và các anh cũng đều là những con người là doanh nhân làm ăn thì bây giờ thì cái việc mà mà người ta được cái hưởng thụ sau cái tuổi gọi là, là, là tuổi đời bây giờ đang bóng xế xế đà rồi thì đâu đó cũng gọi lên tí ra vào lô rồi vào tí phây và búc thì cái chuyện bình thường đúng không nên là nếu như các bạn còn trẻ thì cũng không đặt đặt nặng cái vấn đề là à, các bạn là còn trẻ thì hãy nên cất nhắc trong cái lời ăn tiếng nói còn đối với các anh các chị và lớn tuổi thì cũng không nên quay lặng cái vấn đề là là, là cái, cái nhân cách cái này này kia cái này vấn đề gì ở đây cả bởi vì là, là chúng em cũng đều là những con người người người thường người thường thích thì lên mạng vui vẻ giao lưu chứ cũng không xin không mượn không xin ai mượn ai một cái gì cả ở trong cuộc sống này bây giờ thế là mong rằng là các anh các chị nếu còn để mà là, là có độ làm anh làm chị hoặc các bạn nhá còn để ngoài cuộc đời đi bố mày đang tiến bịp mày bố mày chỉ có đi cướp thôi nha chỉ có đi cướp thôi đi bịp thôi chứ còn đi mẹ không phải xin nha đỡ phải lòng vòng để cho nó nhanh ok người anh em dang rộng vòng tay đón chào ờ, nghiện nhá vâng rồi vâng, it.